Chào mọi người nhá Bây giờ thì Duy đang có mặt tại à, VinFast Đại Việt ờ, số 1 Nguyễn Văn Linh, Văn Cừ, Hà Nội Thì à, đằng sau ngay sau phía là, sau Duy này là chiếc VinFast Value Chắc hẳn là các bạn cũng ờ, đã biết đây là một mẫu xe với cái ờ, mức giá khá là hấp dẫn ở trong gia đình ba mẫu xe ra mắt của nhà VinFast Thì ngay bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng Duy đi tìm hiểu một vòng xem xem chiếc xe này có những gì rất xin lỗi các bạn bởi vì là hôm nay là một cái chương trình lái thử xe đột xuất của Ờ, VinFast Đại Việt thế cho nên là Duy cũng không kịp chuẩn bị mic âm thanh tốt cũng như là ở đây có rất nhiều người đang ờ, quan tâm và xem xe nên mọi người hết sức thông cảm nhá đây mọi người có thể thấy là cái phần ờ, đuôi xe này nếu như mà chúng ta nói tới những cái thông số chính thức của chiếc VinFast Value này so sánh với những cả đối thủ nặng ký mà đã tồn tại ở thị trường Việt Nam có mặt thị trường Việt Nam rất lâu rồi ấy, thì VinFast Value này ờ, có cái kích thước tổng thể ờ, không phải là ờ, dẫn đầu nhưng mà lại có một cái vẻ bề ngoài nhìn nó khá là trường xe cái phần đuôi xe đây phần đuôi xe này phần đuôi xe có một hai ba cảm biến và camera lùi ở phía sau này đây, các bạn có thể thấy uh... xin mời khách hàng Trần Mạnh Nam nhớ. ạ xin mời khách hàng trần mạnh nam hiếu ạ em lái em lái đây mời các bạn uh, tiến vào trong cái uh, khoang cabin của chiếc uh, VinFast Fadil này một chút nhé trước tiên là là duy sẽ uh, giới thiệu với các bạn chia sẻ với các bạn về cái phần ghế da này chiếc xe này thì có cái ưu điểm là hoàn toàn đã được uh, bọc da ở phần ghế kèm theo là ở uh, mặt nệm ghế ngồi này và lưng thì đều được uh, thiết kế với những cái lỗ thông hơi ở đây rất phù hợp với cả điều kiện à, thời tiết ở tại Việt Nam trên đây bản táp lô thì chúng ta sẽ có chất liệu nhựa cứng ở bên trên này toàn bộ là nhựa cứng hết ở đây thì có à, logo của túi khí này à, chiếc mà duy đang có trải nghiệm ở đây là phiên bản full luôn phiên bản cao cấp nhất với cái giá thành là khoảng 465 à, triệu đã bao gồm VAT 6 túi khí điều hòa chỉnh điện ở đây các bạn có thể thấy này đây là màn hình à, cảm ứng 7 inch Có Apple CarPlay Android Auto uh, Kết nối Bluetooth này Đây ui đây này đây này Cái này hay này Trên màn hình là các bạn uh, có cả um, Khai mệt ở đây này Chỉnh điều hòa trên oh, màn hình luôn này. Đấy. điều khiển bằng à, cảm ứng chứ không đơn thuần là là điều chỉnh điện ở dưới điện cơ cái này là giống xe hạng sang anh ạ ờ, giống xe hạng sang. cái này là điểm cộng lớn của Vinfast Fadil này Peugeot nó cũng có cái tính năng này luôn ở trên màn hình luôn tức là cái màn hình DVD này nó không chỉ là màn hình bình thường đúng rồi. nó là can thiệp đúng vào rồi. cái nghĩa là cái nó điều hòa của đúng xe rồi. Đúng không? cái hệ thống cái hệ điều hành này nó can thiệp rất là đây, sâu đây, ở trong có ờ, cả cái chế độ là à, ghế à đâu không không đây đây đây đây đây đây là cái logo của cái camera à, này luôn đấy vâng. chế độ thổi đây đúng rồi đây anh về hôm này đây này camera này cái logo này anh ấn vào đây này hết rồi. Can thiệp, à. nó can thiệp cái gì ở bà? cái này ờ. là là nó sẽ điều chỉnh điều hòa luôn ở Trên trên màn hình này luôn mà không cần phải can thiệp Tức dưới đây nữa Cảm ứng đúng không? Đúng Cảm rồi. Cảm ứng điều khiển thôi đúng không? Vâng. khác hoàn toàn những cái xe, xe khác thì nó chỉ ờ, những xe rẻ ấy, như i10 hoặc là Wio thì không bao giờ có tính năng đấy các bạn thật ra là Nó cần phải chức năng điều khiển ờ, bằng cơ ở dưới nữa. cái này Không, mà có cả hai chứ. cái này là cả hai cái là là là là, là, là, là tùy tùy tùy tùy, tùy, tùy. mình, điều khiển được một lúc ờ, có cả hai ở trên màn hình và ở dưới đúng không Đúng không? Bởi vì có này thì có cả cảm ứng trên này cần cơ nữa. cái à, khu vực à, cần số này thiết kế đơn giản này nhưng mà có khá nhiều hộp để đồ này các bạn này hai khay để cốc này rồi là có cả USB Type C này và có cả USB thường này wow. đây, đây, đây, đây, đây. đây là điểm cộng cực kỳ lớn này mà hôm vừa rồi Duy có xem ở trên chiếc uh, Rolls Royce ờ, Cullinan ấy là ở trên Rolls Royce Cullinan hiện tại thời điểm này ấy, cũng đã bắt đầu xuất hiện cổng sạc uh, Type C và ở trên VinFast Value đã có Hiện tại thị trường Việt Nam mình thì gần như là chưa có chiếc xe nào được trang bị cái ờ, cổng sạc ờ, tai xi này Ghế thì ờ, chúng ta có chỉnh cơ Được bọc da rồi Rất nhiều ngăn để đồ này Rồi bây giờ là lại ra bên ngoài nói tiếp vì là có bác khách chạy thử rồi đây phần đầu xe đây các bạn ơi phần đầu xe thì uh, tất cả những cái chi tiết như là lưới tẩn điệt này hay là chrome logo này cái này thì nhiều người nói là chữ F cái logo của VinFast đây thôi mọi người uh, ai thích hình dung uh, ra cái gì thì hình dung cái đấy không quan trọng đèn thì cũng có đèn led bên trên là đèn mí này định vị ban ngày này đèn halogen này và đèn pha đèn cốt này xi nhan này đây chúng ta có đèn sương mù này chúng tôi xin thông báo đến quý khách ngày lái thử chính thức của chúng tôi bắt đầu từ ngày mai và ngày chủ nhật và sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần rất mong quý khách đến tham gia lái thử và ủng hộ đại lý chúng tôi chúng tôi xin cảm ơn chúng tôi xin thông báo lại ngày lái thử chính thức Phần uh, à, ngang hông xe đây thì uh, thật sự là chiếc uh, à, Fadil VinFast này có hai cái đường gân dập nổi làm cái điểm nhấn mà Duy cảm thấy cực kỳ ưng ý luôn. Nó tạo cho xe có cái đường góc cạnh và cái cái cái cái điệu uh, cái cách điệu ấy nó giúp cho cái chiếc xe này nhìn ngang nó trường rất nhiều. Phần uh, bánh sau này được đẩy sát ra phía sau hơn để tăng cái chiều dài trục cơ sở để giúp cho cái không gian của ghế thứ hai ở bên trong nó rộng hơn Đằng trước thì uh, hệ thống treo Mapation La răng đây cũng là la răng ở trên cái phiên bản uh, full Nên là có cái la răng này, cái la răng khá đẹp Logo pin ở giữa Nếu mà để nói về uh, cái hệ thống khung gầm thì chiếc uh, Fadil này sử dụng uh, chung hệ thống khung gầm với chiếc uh, Chevrolet Spark Và thừa hưởng gần như là hầu hết cái ngôn ngữ thiết kế của chiếc uh, Opel uh, Karoq Đấy. Vâng. đuôi xe đèn hậu cũng được uh, trang bị uh, đèn led viền Rồi bây giờ mời mọi người lại quay lại tiếp này à, Trong video này thì sẽ thi thoảng bị gián đoạn một chút Bởi vì là các uh, khách hàng đến lái thử xe Mọi người hết sức thông cảm nhé Này là tin hot quá thành ra là xe quá hot Đây gương chiếu hậu này Gương chiếu hậu có tích hợp uh, xi nhăn báo rẽ đây Lại ở dưới này lại có nữa này các bạn này Nói chung mà để nói về option và trang bị của VinFast Value ấy Thì uh, mẫu xe này được uh, VinFast dành cho rất nhiều những cái trang bị hay là những cái công nghệ hỗ trợ chúng ta về uh, an toàn phía sau đuôi này thì các bạn có thể nhìn cụm đèn hậu này đây bóng halogen thôi nhưng mà cũng có cái đèn viền ở đây là là bóng led đây. nếu như mà phía sau này uh, để cho duy ờ, có cảm tình và thiện cảm nhiều ấy thì duy không không không không có cái thiện cảm nhiều với phần đuôi xe của VinFast Fideal lắm bởi vì là cái phần nhựa đen sần ở phía dưới này được ờ, làm rất là to dày xong rồi ờ, cho chúng ta những cái nhìn nó hơi mất đối xứng một chút xíu phần trên đang trắng đang sơn đẹp đúng không ạ đây mọi người uh, nghe thử cái tiếng đóng cửa nhé, của, của VinFast Fadil nhé đây này Ê, anh ơi đi cùng luôn đi cùng luôn đấy cửa đóng chắc đấy chị ạ đúng không chưa ờ, ở bên trên ờ, nóc xe còn có cái ờ, giá nóc này cái thanh đỡ giá trên đây nhìn rất là khỏe khoắn anh ơi em bên mình ngồi được ngồi ngồi được anh về thông số ờ, chính xác của chiếc ờ, VinFast Fadil này khi mà so sánh với các đối thủ trong của Vân Khúc thì ờ, thì sẽ để ngay ở phía dưới để cho các bạn có thể tiện theo dõi nhé chiều dài cơ sở của chiếc VinFast Fadil này thì bằng với cả chiếc Kia Morning lát nữa cái trải nghiệm ngồi hàng ghế thứ hai thì Duy sẽ gửi vào phần trải nghiệm vận hành của chiếc xe này Duy đã lên ờ, chiếc uh, VinFast Fadil rồi Đây là chiếc chìa khóa nhé Các bạn có thể thấy uh, chiếc chìa khóa khá là đơn giản này Được thiết kế với cái logo uh, có chữ V ở chính giữa Đây là nút khóa và đây là nút mở Cái này thì có thiết kế khá giống với cả những cái mẫu chìa khóa của BMW Với cái logo BMW ở chính giữa chúng ta cũng có thể là sử dụng là nút khóa luôn rồi, Bây giờ thì Duy sẽ cài dây an toàn vào trước này Sau đi mọi người nhé Bây giờ em sẽ để nổ để điều hòa mát này rồi, mới đầu khởi động thì cái uh, chiếc VinFast Fadil này cho chúng ta cái cái cảm nhận là cái khối động cơ hoạt động rất là êm này. Chúng ta để nổ lên bên trong xe ờ, ngồi nghe không không không không rõ lắm đâu. Rất là nhẹ nhàng êm ái. Đây nào, vô lăng. Mình sẽ điều chỉnh một chút. Vô lăng thì không có thò thụt, chúng ta chỉ có gật gù thôi. Gương uh, hai bên quan sát rất là rõ ràng. Rồi bây giờ là vào số D. Hộp số CVT đây. Số D và số L. À, phanh tay Thật sự là hôm nay cái cung đường uh, di chuyển chúng ta để thử xe không có nhiều Mong các bạn hết sức thông cảm Duy sẽ gửi tới uh, các bạn một cái ờ, đoạn video đánh giá nhanh về cảm giác lái của chiếc xe này thôi Hôm nay có rất nhiều khách hàng à, quan tâm tới mẫu xe à, VinFast Fadil Trước tiên chúng ta sẽ đi những cái tốc độ chấp trước những cái giải tốc độ thấp trước để chúng ta cảm nhận rõ hộp số CVT của chiếc xe này hoạt động nó có êm và có mượt không nhé Duy đang tăng tốc dần từ 0 lên đến 30 à, rồi 40 km h rồi mọi người ngồi trên xe thì có cảm nhận như nào ạ à, êm êm, phải không ạ vâng thì tiếng động cơ ờ, cách âm rất là tốt giữa khoang máy và khoang ờ, cabin rồi chiếc này thực sự là xứng đáng để đi trong đô thị khá là rồi. yên tĩnh cảm giác là luồn lách rất là dễ này quan sát rất là rộng này cái uh, tầm quan sát và cái vị trí ngồi uh, của chiếc uh, VinFast Fadil này uh, phải nói là rất là tốt rộng một chiếc xe nhỏ nhưng mà xung quanh chúng ta lại rất nhiều những cái cái, cái khoảng không gian tốt để chúng ta có thể à, quan sát xung quanh mặt uh, kính lái phía trước này rồi uh, gương chiếu hậu này rồi bây giờ xin phép mọi người Duy sẽ tăng tốc nhanh lên một chút xíu nữa để thử khả năng tăng tốc khi mà chúng ta đạp tốc ga ngay từ ờ, những cái à, giải tua máy đầu ấy thì chúng ta sẽ sẽ thấy một cái sự giật hơi nhẹ ở ờ, cái vòng tua khoảng 2.000 trước 2.000 một chút sau đó kéo lên đến khoảng 4.000 à, rưỡi thì sẽ chuyển số Rồi, nói chung là hệ thống lái rất là ngon cái cảm giác cầm vào vô lăng của chiếc uh, ờ, VinFast Fadil này cũng cũng uh, cho mình những cái trải nghiệm uh, rất là vừa ý nó không quá mềm mà nó cũng không quá cứng tất cả những chi tiết trên vô lăng này đều làm rất là tốt sự hoàn thiện cũng vậy đặc biệt là cái cái hộp số CVT này chúng ta sẽ có những cái độ trễ nhất định ở, ở thời điểm ban đầu nhưng mà về sau thì uh, mọi thứ lại rất là vào hoạt động ăn khớp với nhau giữa kiểu số CVT và động cơ 1.4 hiện tại đang là chiếc khối động cơ có cái chỉ số tốt nhất trong phân khúc hatchback ờ, hạng A thị trường Việt Nam. Ta có thể kể đến như là những cái tên như là Morning, i10, Wigo hay là là Mirage 98 mã lực chung là với một cái ờ, mẫu xe như VinFast Fadil để mà di chuyển trong phố thì có thể nói là hết bài, nhỏ gọn, linh hoạt. Hy vọng sắp tới đây thì thì Duy sẽ có cái thời gian ờ, trải nghiệm nhiều hơn với chiếc ờ, VinFast Fadil này để để có thể gửi tới tất cả mọi người những cái đánh giá, những cái nhận xét tốt nhất. Cái hệ thống treo của VinFast Fadil này Duy đánh giá cao bởi vì là mẫu xe nhỏ đi qua những cái gờ hay những cái ổ gà hay là những cái nắp cống ấy ở trong phố ấy, nó không có cái hiện tượng bị uh, rung giật dập tắt tự động rất là tốt rồi cung đường thử của chúng ta đã hết rồi bài cuối là thử túi khí các bạn ạ <laughs> chiếc uh, VinFast Vanille mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản cao nhất chúng ta có tới 6 túi khí có cả ờ, cân bằng điện tử này hỗ trợ khởi hành ngang dốc nói chung là các hệ thống an toàn là cũng cũng phun phết đấy phun phụt luôn đấy có làm cái xoay cái nhỉ rồi bây giờ mình sẽ thử uh, cam lùi nhá cam lùi này chất lượng thì không được uh, quá rõ sắc nét đâu nhưng mà nói chung là cũng uh, đủ dung các bác thử chờ em một tí em đỗ vuông vắn ngay ngắn ở đây là chỉ việc đi thôi rồi ok cảm ơn anh à, bạn nhá cảm ơn anh nhá rồi chào mọi người nhá bây giờ thì um, uh, Tôi đang ờ, ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc ờ, VinFast Fadil. Ờ, tại cái thời điểm tôi ngồi bây giờ thì tôi có một cái cảm nhận ờ, khi mà xe di chuyển ấy, là cái hệ thống khung gầm khá là chắc chắn. Hệ thống treo treo phía sau thì êm. Ờ, bác ngồi bác cảm nhận cái cái ghế hàng ghế sau như nào bác? Cũng thoải mái đấy. Vâng. Không biết là bác có cảm nhận rằng là là ở cái phần phần phần nệm này nó có ở cái giữa nó hơi hơi có một cái gờ nhô nhô cứng cứng đúng không? này thì không thấy gì à bên đây không thấy gì mẹ ngồi cho này là thấy nó hơi cứng cứng một chút ở đây cái này là vô lăng uh, chế độ điện nhỉ đó vô, vô lăng chế độ điện lưng ghế là có vẻ hơi đứng lưng ghế hơi đứng một chút nhưng mà máy 1.4 thế này là ổn này máy 1.4 là rất ổn này thật ra nếu mà so với cả trong ờ, cùng các cái đối thủ trong phân khúc mà đang khỏe thì trường Việt Nam bây giờ là có Morning e i10 uh, ờ, Hugo thì thì uh, cái thông số khô khan của con này thì đang là là dẫn đầu phân khúc này